Rồi xin chào tất cả mọi người nha ờ, Hôm nay mình à, nhận được cái TV Nanomart nha à, Đây là đèn báo nó đã lên nè Mình cắm điện Thì à, mọi người cùng xem cái hiện tượng của nó như thế nào nha Rồi mở nguồn Rồi nó lên nó nhá một cái là nó nó cúp luôn Mà tiếng nó vẫn ra nha Đó. Rồi để mình tắt nè Mình mở lại Rồi đó mọi người thấy không nó nhá rất nhanh nó nhá một cái rồi nó tắt nè rồi bây giờ mình sẽ xem model nó nữa ha à, cái này là 32 ST2 S200T ha 200T cái dòng này thì nó không có internet ha rồi và đây là khi mình à, tháo ra nè mọi người thấy tụ nó phù rồi tụ phù mình lấy cái đồng hồ mình sẽ đo ngay cái à, nguồn ga của cấp cho led á nó xem cái nó có à, điện áp không rồi 19 19V ha 18V chính ha 18V chính mình tháo dắt này ra thì dắt đó với dắt này nó cũng ờ, song song với nhau thôi bên đây nhiêu thì bên ờ, kia bên dắt nhiêu thôi rồi 18.8 ha mình kéo lại rồi 18 18V ha vậy thì điện áp ở đây nó đã nó chưa có nhân điện áp lên ha nó không nhân điện áp lên rồi mình sẽ lấy cái à, máy đo test led ha test led trực tiếp với led nó có sáng hay không rồi đây là cái máy test mini của mình thì à, có cái này thì nó nó tiện hơn ha mình đo một lần được mình biết cái à, thanh led nó còn sống hay không rồi mình sẽ ờ, cho trực tiếp vào hai thanh led ha không cần phân biệt âm dương nếu lộn nó không cháy rồi thôi mình sẽ đổi lại rồi, cái này lộn cực à rồi 31.3 ha 31.3 đèn nó đã ẩn sáng rồi đó 31.3 là đèn nó đã hoạt động tốt rồi đó Ờ, mấy cái cái lỗ á, mấy cái lỗ á, tại mình làm ban đêm á nó ẩn lên mọi người không có thấy rõ nhưng còn mình á, thì mình đã thấy nó nó ẩn lên rồi là led nguồn nó là 31.3 là đã được rồi à, đã sáng thì chứng tỏ là led này nó không hư ha led nó không có bị hư để mình giữ khoảng vài giây vài giây cho mấy cái cái lỗ này mình thấy nó ẩn lên cho nó lâu lâu một tí để mình kiểm tra led luôn Như vậy thì à, led nó đã ok ha. Mình sẽ tháo cái à, bo ra để mình xử lý những cái tụ phù khi mà led nó nó nó nó, không cháy á, thì nó phải tầm à, điện áp nó lên tầm khoảng năm mấy sáu mươi là nó mới đủ ha thay cái ờ, cái tụ phù này đi xem cái nó có hết hay không ha thì những cái ờ, tụ như thế này mình không có cần hút đâu mình chỉ cần ờ, chấm mỏ hàng à, mình chấm bên đây cái mình kéo kéo lên thôi à, kéo một bên xong rồi cái bên còn lại mình kéo nó ra mình sẽ hút dễ hơn Rồi, mọi người xem này Nó là 35V. À, 330 mi ha. 35V 330 mi. Thì mọi người chỉ thay à, đúng trị số của von thôi, còn cái mi nữa nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Thì à, chỗ nào nó quan trọng là dính với khiển rồi nó quan trọng. Rồi, mình sẽ à, hút ra hai cái lỗ ha mình bỏ vào cho nó dễ hơn cho nó có hai cái lỗ mình nhấn sâu xuống nha nó dễ rồi mình lấy 35V 470 mi ha có cái lỗ thì bỏ vào nó dễ hơn chi chi rồi mình kê lên à, cái à, cho đừng cái chạm với cái vỏ ha mình chưa có bắt ốc mình đo lại nha mình đo lại xem cái à, cái chỗ này nó bao nhiêu vôn có vôn để đồng hồ nó hơi khó phóng nó gần rồi cái chỗ này 18 von ha xem mấy cái tụ nó ừ, vậy là cái tụ là lọc chính cho cho led ha đưa vào cái bộ phận nhân áp của ờ, nguồn led ừ, đây nguồn đâu rồi đây nguồn led nè ờ, mười tám v ha là mình chưa mở nguồn rồi lên được 60 58 bo 57 bo ha như 6 tầm 60 đi đồng hồ mình nó cũng hơi già 50 50 bo rồi mình sẽ gắn led thử gắn led thử cái nguồn nó sáng chưa mình gắn à, sơ sơ cố định lại ha gắn lại test rồi xong rồi được cái mình hãy gắn lại luôn để à, chưa được cái tháo ra tháo vô ha khi mà cho chạy thử thì mọi người nên gắn à, ốc lại ha để nó nóng đồ mấy ốc đâu rồi cố định lại vài con thôi hai con được rồi xiên thì siết hết ở dưới thử lên đó à, mọi người thấy không thấy cái đèn nó lên không đó, nó sáng luôn đó à, sáng trưng nữa không mà led chạy luôn rồi đó nguồn nó ổn định rồi mình sẽ tháo ra mình à, bắt nó lại luôn ha tháo ra bắt lại tại vì à, màn hình nó lên rồi rồi mình sẽ mở lên cho mọi người xem phải à, bắt cái này lại nha bắt cái này lại đặng mà đừng cho nó bị chạm chập rồi ha trước khi mà làm à, gắn vào thì mình phải chùi rửa ha à, mình chùi rửa cho nó sạch Nếu mình xem lại mình chấm những cái chỗ trì nóng á cái chỗ nào mà nó có cái màu đỏ đó mình ờ, màu trái nóng đó mình chấm lại cho cái ờ, tiếp xúc tốt tiếp xúc tốt thì ờ, cái độ bền nó sẽ sẽ có hơn như thời gian cũng có một tí thôi mình chấm chừng mấy cái con quan trọng được rồi à, chẳng hạn như mấy cái con mà nắng nguồn á mình chấm cho nó chì cho nó chín dính lại nó chắc hơn với uh, vận chuyển tới lui nó cũng không có hở chỗ mình thì nó hơi ồn ha mọi người thông cảm chưa để chấm lại tí nữa chấm mấy cái tụ lọc luôn ha chấm mấy cái tụ lọc nguồn á 12 ờ, 18V nó nóng nó nóng là chì nó bị giọt à áp rồi xong rồi mình sẽ chùi ha chấm xong nhớ ờ, chùi để cho nó sạch chùi ra sạch lỡ nó có chập hay gì mình nhìn thấy nó rõ rồi như vậy mà nó đã xong ha rồi mọi người đợi mình đi mình sẽ lắp vào ha lắp men tán vào mình xử cho mọi người xem đỡ mất thời gian rồi đây mình lắp xong ha mình lắp xong rồi mình sẽ mở thử cho mọi người siết đỡ hai ngóc ha siết đỡ mấy ngóc thôi ờ, như là nó nó bên trong nó kêu bên trong nó rớt ốc ở trong mà người lắc lắc cái hạ cắm điện ha để mình tháo ra mình tháo ra mình lấy con ốc ra cái như để cắm điện vô nó chập à. tại cái chỗ mình làm á rồi mình phải để để cái máy quay với thêm cái mít nữa nó, nó vướng lắm mình phóng to nó không có rõ mình lắc xuống à đó rớt rớt rồi để mình xem nè xem coi phải con ốc không nãy giờ thì chỉ có con ốc thôi đây thấy không người mà không lấy ra cái là chạm ha chạm là nó hư nặng nữa cầm lên lắc lắc lắc lắc nhé lắp lại bắt đỡ hai ngóc thôi thử xong rồi ok mình hả bắt hết lật lên cắm điện làm ban đêm nhưng đó đèn nó cũng hơi chối rồi như vậy đã lên ha đang chuyển qua đó chuyển qua chuyển à, không tín hiệu rồi ha rồi như vậy là đã ok ha rồi cái video này à, nó chỉ hư một cái tụ thôi rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình rồi cảm ơn mọi người đã xem video mình kết thúc video nha